Chào tất cả các bạn, mình tên là Châu Vân, hiện nay mình đang uh, sinh sống và làm việc tại Gò Công Tây Tiền Giang và hiện tại mình đang là phân phối cái dòng sản phẩm sắc mộc lam uh, thảo dược đặc trị mụn nám và tàn nhang của mọi người nhé. Uh, và đối với một số video trước thì mình đã chia sẻ với mọi người những cái phản ứng tự nhiên và phân biệt hàng giả hàng thật của sắc mộc lam như thế nào và đến với cái video này thì mình muốn chia sẻ cho mọi người biết và một số bạn hay hỏi mình là à, chị ơi cái si mà sử dụng các sắc một lam này thì à, bao lâu thì chúng ta sẽ cảm thấy là có hiệu quả và cái này da chúng ta sẽ bắt đầu à, mò thăm nám và tàn nhang thì hôm nay mình làm cái video này để nói rõ thật chi tiết với mọi người là đối với những bạn mà sử dụng sắc một lam thì à, khoảng 20 ngày trở lên thì làn da của chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện và mờ những cái vết nám và vết cái tàn nhang nhé mọi người nhé à, còn đối với một số trường hợp à, đặc biệt thì cái làn da chúng ta khoảng 20 ngày thì làn da chúng ta có thể là bị sậm màu thêm những cái vết nám và đại nhang nó có thể làm sậm màu thêm nên các bạn không cần phải lo lắng và hãy yên tâm nhé vì đó là thuốc đang ngấm à, thuốc nó tác nó nó có tác dụng và tiếp xúc uh, tốt với da thì nó sẽ uh, sinh ra cái tình trạng là sậm màu thêm và chỉ cần khoảng là các bạn sử dụng uh, khoảng 3 đến 4 tuần thì chúng ta sẽ bắt đầu mờ những cái vết nám và tàn nhang đó nha mọi người nhé nên mọi người cũng không cần phải uh, lo lắng và cái điều thứ hai Vân đến muốn nhắc đến là khi sử dụng cái sản phẩm cỏ sắc mộc lam này mọi người phải nên kiên trì mọi người phải nên kiên trì sử dụng ngày nào cũng đắp nhé ngày nào cũng đắp và tùy theo cái cơ địa da của mình đối với cái da khỏe thì chúng ta có thể để thời gian lâu hơn và đối với à, cái da yếu thì chúng ta sẽ để thời gian ít hơn các bạn hãy tìm hiểu những à, video trước của Vân thì nó sẽ có cái thời gian sử dụng cho da khỏe và cho da yếu là như thế nào nhé mọi người nhé và khi đặc biệt là các bạn sử dụng các sản phẩm sắc màu la này con muốn khuyên các bạn là nên sử dụng kem chống nắng vì sao ạ à? vì cái ánh nắng mặt trời nó có chứa tia cực tím UVA này UVB và UVC nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến da làm cho làn da chúng ta bắt nắng và gây ra cái tình trạng nám và tàn nhang nó hơn và nhiều hơn một số bạn khi mà sử dụng và điều trị cái thành công cái sử dụng đã đã trải nghiệm thành công cái sản phẩm sắc mộc lam đã hết nám hết này nha khi đi ra đường không che chắn không khẩu trang không sử dụng kem chống nắng thì cái là da lại bị nám trở lại hỏi mình vì sao chị à chị lúc đầu chị nói với em là khi sử dụng cái sắc mộc lam này nó không bị tái phát lại nhưng bây giờ nó lại bị lại là sao vậy ạ đó, ờ, thì mình mới tìm hiểu nguyên nhân và biết là bạn ấy không sử dụng kem chống nắng khi ra đường khi ra đường rất là hời hợt chỉ đội nón thế là xong vì cái mình nói với các bạn khi mà các bạn không sử dụng sắc mộc lam hay là sử dụng sắc mộc lam nếu như các bạn ra đường không sử dụng kem chống nắng thì chắc chắn là da của các bạn càng ngày sẽ bị thâm nám và nám sạm tàn nhang sẽ càng càng nhiều nha mọi người nhé nên là đặc biệt các bạn sử dụng sắc mộc lam thì chắc chắn là các bạn nên sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra đường và đặc biệt là sau khi các bạn điều trị thành công các bạn vẫn phải sử dụng kem chống nắng cho vâng vì nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái làn da của chúng ta không bị nám và tàn nhang quay trở lại và giúp cho làn da của chúng ta không bị những cái nắng mặt trời gây hại có thể còn có thể gây ung thư da vì tại sao một cái điều tốt như thế mà chúng ta không thực hiện để khi mà chúng ta đã điều trị thành công rồi lại để chúng để để nám và tàn nhang quay lại như thế ạ à? nha mọi người nên khi mà mọi người hãy nhớ là cái lời khuyên của Vân là nên sử dụng kem chống nắng nhé à, và đối với những cái làn da yếu ấy đối với những cái làn da yếu thì các bạn nên sử dụng ít thời gian thôi và đối với những cái da khỏe thì các bạn hãy xem những cái video trước video trước để có thể biết được uh, uh, cái ờ, cách sử dụng sắc mộc lam bên mình như thế nào và hiện tại uh, nếu như bạn nào muốn uh, sử dụng cái sản phẩm sắc mộc lam này thì hãy